Trận bán kết đầu tiên của Euro 2021 đã được xác định với cặp đấu đầy duyên nợ giữa Ý với Tây Ban Nha. Trong khi Ý xuất sắc đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1 ở tứ kết thì Tây Ban Nha rất chật vật mới vượt qua Thụy Sĩ ở loạt đá luân lưu con đường tới vòng bán kết Euro 2021 của Tây Ban Nha là rất vất vả dù đối thủ của họ đều không quá mạnh. Họ vượt qua Thụy Sĩ ở loạt đá luân lưu tại tứ kết, còn trước đó là 120 phút căng thẳng với Croatia. Chưa kể cách Tây Ban Nha vượt qua vòng bảng cũng rất kém thuyết phục. Trong khi đó, đối thủ của họ ở bán kết đã vượt qua tất cả cho đến thời điểm này, thắng cả 3 trận vòng bảng, đánh bại Áo trong hiệp phụ và tiến đội bóng xếp thứ nhất thế giới, Bỉ, về nước sau màn trình diễn mãn nhãn tại Munich. Nhưng điều gì đã dẫn dắt ý đi xa đến vậy? Tại sao Tây Ban Nha phải lo lắng khi đối đầu với Azuri tại sân vận động Wembley vào ngày 7 tháng 7 tới? Hàng tiền vệ tốt nhất châu Âu, như hầu hết các chuyên gia đánh giá trước khi Euro 2021 khởi tranh. Các lựa chọn ở hàng tiền vệ của Mancini tốt hơn bất kỳ huấn luyện viên nào khác tại giải đấu. Từ Jorginho, Marco Verratti và Nicolo Barella trong đội hình chính cho tới các nhân tố có khả năng tạo khác biệt luôn sẵn sàng tỏa sáng bất cứ lúc nào như Manuel Locatelli, Matteo Pessina. Bộ ba Giorgio, Verratti và Barella đã chơi xuất sắc trước Bỉ, trong đó Barella là tác giả bàn mở tỷ số, còn hai người kia giúp Ý hoàn toàn kiểm soát thế trận trước Quỷ Đỏ. Họ chính là hàng tiền vệ tối ưu của Mancini lúc này nhưng cũng đừng quên Locatelli và Pessina. Những người đã ghi hai bàn tại Euro năm nay. Việc Locatelli và Pessina chơi hay đến vậy và khiến hàng loạt đội bóng lớn để mắt tới phải ngồi dự bị đã cho thấy hàng tiền vệ của ý mạnh đến thế nào, ngoài khả năng cầm bóng, chơi gọn gàng, chỉn chu, họ còn ép sân không ngừng và sở hữu nguồn năng lượng dồi dào mà ít cầu thủ nào ở châu Âu có thể sánh được. Tây Ban Nha sẽ cần phải đạt phong độ cao nhất nếu muốn vô hiệu hóa và vượt qua hàng tiền vệ của Ý. Hàng công cũng đáng sợ, Lorenzo Insai hiện đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại Euro 2021 và bàn thắng của tiền đạo Napoli vào lưới bỉ một lần nữa cho thấy anh nguy hiểm như thế nào khi có cơ hội dứt điểm dù ở cự ly nào. Có bóng